À, xin mến chào quý vị và các bạn. Thì à, rất vui được gặp lại ờ, quý vị và các bạn trong cái video mới ngày hôm nay. Thì à, hôm nay cũng à, khá lâu rồi em cũng không quay giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái miếng đất ha. Thì à, hôm nay thì em sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất à, 8 xào một vị trí à, nằm mặt đường Ờ, DT750 thì ờ, cái miếng đất này thì ờ, chúng ta làm xưởng rất là ok luôn nha đó, thì hiện tại em đang di chuyển là trên con đường DT750 thì hướng từ đường DT741 vào ha em sẽ cho quý vị xem uh, xung quanh để uh, chúng ta biết rõ hơn về cái miếng đất thì uh, em đi có một mình cầm cái máy nó quay nó cũng ờ, hơi rung lắc mong quý vị và các bạn thông cảm đó, thì ở khu vực này thì cũng có vài cái công ty rồi nha có vài cái công ty đang uh, hoạt động tại đây tí nữa đến uh, xíu nữa thôi là sẽ đến cái vị trí cái miếng đất đó thì em sẽ mô tả chi tiết cho quý vị và các bạn uh, theo dõi À, bên phía tay trái của quý vị và các bạn đó là đất của công ty cao su Phước Hòa nha. Rồi bây giờ thì ờ, chúng ta chuẩn bị đến cái ờ, vị trí của miếng đất rồi ha. thì uh, <clears throat> em sẽ quay thực tế cho quý vị và các bạn rồi đây là cái ờ, vị trí ờ, cái miếng đất của chúng ta ha thì uh, cái miếng đất của chúng ta nó có cái mặt tiền đường DT750 này á, là 10 mét nha quý vị đó. từ cái cột điện đây đi qua đây đó. cái cọc đỏ đỏ đó nha quý vị cọc bê tông thì ờ, cái chiều dài mà đi thẳng vào trong cái miếng đất của chúng ta là một cạnh phía bên tay trái của quý vị á, tay trái của màn hình á, là 210 mét nha quý vị còn cái cạnh bên tay phải chúng ta đi thẳng vào 55m thì nó sẽ nở ra thì ờ, cái đuôi đất đó là 50m nha đuôi đất là 50m thì ờ, tí nữa em sẽ đi vào bên trong cái phía trong quay cho quý vị và các bạn xem cái ờ, cái phần mà phía bên trong ha đất ở đây thì rất là bằng rồi có cái phần trong thì nó hơi dốc dốc một tí xíu thôi rồi bây giờ thì à, em sẽ đi vào phía bên trong cho quý vị và các bạn xem mười mét đi vào khoảng 55 mét thì sẽ nở ra là tổng cộng cái bề đuôi đất đó là 50 mét nha và chiều dài một cạnh bên phía tay trái là 210 m. Còn cạnh bên này thì à, khoảng tầm 155 à, m nha. Miếng đất khá là vuông vức. Thì à, báo cho quý vị luôn, giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 8 tỷ 3 nha quý vị. 8 tỷ 3 và có thương lượng. Quý vị nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 Đó, hoặc là số Zalo 0972 042 552 quý vị có nhu cầu thực sự thì cứ liên hệ em em sẽ cho gặp cho cho gặp chủ đất mà chúng ta thương lượng đó từ đây thì à, nó nở ra thẳng qua bên giáp cái lô cao su bên đó ha và từ đó nó chạy xuống dài bên dưới là khoảng 155 mét qua bên này thì à, tổng cái diện tích của cái miếng đất này là hơn 7.900 nha quý vị gần 8 sào gần 8.000 mét vuông ở đây mà quý vị làm à, xưởng thì à, rất là ok khu này thì quy hoạch lên làm xưởng tốt thì ờ, cũng ờ, nhân cái video ngày hôm nay thì ờ, quý vị và các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu bán đất á, thì có thể liên hệ em em sẽ hỗ trợ quay miễn phí cho quý vị ha điện ba pha nằm trước luôn ha thì cũng xin mô tả cái vị trí cái miếng đất của chúng ta thì từ đây mà chúng ta đi thẳng ra quốc lộ 13 thì khoảng tầm 8 cây số ha và đi ra đường DT741 thì cũng chỉ khoảng tầm 5 à, cây số ở phần cuối video thì em sẽ để cái sổ cái bản trích lục cái miếng đất này cho quý vị và các bạn xem thật là chi tiết thì à, vị trí cái miếng đất này thì à, nó cách Sài Gòn khoảng tầm 60 à, cây ha vị trí rất thuận lợi luôn rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo